nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá dạ con kính lễ sư tinh tuệ dạ con kính lễ dạ kính chào chị diệu thiện dạ thân chào Hùng mai thân chào diệu thúy thân chào hoa thân chào ngọc trân đã đến giờ lễ bái tam bảo dạ kính xin tất cả tất mít cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái tam bảo xin mời đạo hữu hồng mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái tam bảo ạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá dạ con kính đảnh lễ sư tinh tuệ kính lễ à, cô quý cô tu nữ kính chào quý học viên trong lớp hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh tam bảo sắc tê tê phum hi Gekame charupe cha haratate chantale wimane dipe rapte yagame taruana gahane gehawatum hikete summa chayam tudewa chalatala visame ta san titthanta kê yang muni wa wa cha năng sa tu thầm ma ayam padanta đàn ta ayam padanta đàn ta ayam padanta namo tassa phagavato arahato samma sambuddhassa namo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 Dutiyampi buddhang sahanang gacchami Dutiyampi dhammang sahanang gacchami Dutiyampi sanghang sahanang gacchami Tatiyampi buddhang sahanang gacchami Tatiyampi dhammang sahanang gacchami Ta sang cha cha cha pha ma na lo do, Tatiyampi sankhang sanang gacchami. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vichajana sampanno sugato lokavidu anuttaro bhuisa dhammasa atisattha dewa manussanang buddho bhagava tinatthi me sanganang anyang bút thô mê sa năng quá rằng ê tê na sắp cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng pa đa pam sum qua rút ta măng bút thê vô khali tô đô so bút thô kama tu tăng mà măng Soha to phagavata thammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko patchat tăng quê đi tập bồ huynh nhu huy ti nát ti mê sa năng anh nhân thầm mô mê sa năng quá rằng ê na sách cha quách chê na ho tu mê cha gia măng ga Uttamangena Vandehang Thammang Chadui Thang Warang Thamme Yokhalito Doso Thammo Kamatu Tang Namang Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Uchupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipano Bhagavato sa waka sanjo sami tipa tipa no vagawato sa waka sanjo yadidang chatta ripurisa yugani at sapurisa pukgala e sa vagawato sa waka sanjo ahunaiyo pahunaiyo dakhinaiyo anchalikaniyo anuttarang punya khét tăng lô cát sa ti nát thi mê sa năng anh nhang sang khô mê sa năng quá rằng ê tê na sắp cha quách chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng sang khanh cha đu vi thóp ta măng sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô Kama tu tăng ma măng Wanda ni chê si yang sắp bang sắp bát tha nê supatit ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thịnh bút tha ru bằng sa ca lăng sa đa sam bút thề ắt sa vi sanh cha đoa đa sanh cha sa ha sa kê panh cha sa ta sa ha sa nam ma mi si ha sa a hằng rê sang thầm anh cha sang thành cha a đa rê na nam ma mi hằng namakara nufa we na ham toa sắp bề upat đa we aneka antaraya vivinasandua se sato nhà Sambuddhe Tanya Tanya Sanya Chatui ni Sahat ma ni si Sani sa a Ahang Về sang tham mạnh cha sang khanh cha a na re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na han toa sắp u pat da we ane ca antaraya Divina Samduase Sato Sambutte Navuttagasate At tali sa Li Sasahasake Wi Sati Sata Sahasta Ninama Nisirasa Ahang Te Sang Tham nang Ja Sang Khanh Ja Adare Nanama Mihang Namakara pha We na ham Toa sap Deupat Dawe Aneka Antaraya Piwinas Santuase Sato Sapde Purati Maya Nisaya Satta Avera Sukhi Hondu Sapde Purati Maya Nudisaya Satta Avera Sukhi Hondu Sapde Đăng Khi Ya Di Satta ta a we ra su khi hon tu sap đề đắc khi na ya nu đi sa ya sap ta a we ra su khi hon tu sap đề pat chi ma ya đi sa ya sap ta a we ra su khi hon tu sap đề pat chi ma ya nu đi sa ya sap ta a we ra su khi hon tu sap ya De Uttaraya Disaya Satta Awera Sukhi Hon Tu Sat De Uttaraya Anudisaya Satta Awera Sukhi Hon Tu Sat De Uparimaya Disaya Satta Awera Sukhi Hon Tu Sat De Hatimaya Disaya Satta a quê ra su khi hòn tu sát đề sát ta a quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp cha bắt cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha yu ca hòn tu a rô ga hòn tu sam pat hi sam chan tu su khi áp năng pa tu đúc kha pat ta chanit dukkha vayapatta chanit vaya sokapatta chanit soka hontu sap de pipanino akasatha cha phumatha devanaga mahitika Punyang no anumodan tu chi rằng rakhan tu sa sa năng akasatha Chakumatha Dewanaga Mahitika Punyang no anumodan tu chi rằng rakhan tu no garu Akasatha Chakumatha Dewanaga Mahitika Punyang no anumodan tu chi rằng rakhan tu pa ni no akasatha Chakumata Dewanaga Mahitika Punyang no anumodan tu jirang rakhan tu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale xà thú xà thú dạ thầy kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài và luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Mô Phật con kính đảnh lễ sư ạ. À, xin chào. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Xin chào các Phật tử học viên hôm nay chúng ta học tiếp phần à, nhị đề kinh à, trước tiên trước khi nghe giảng thì à, chúng ta đọc <laughs> đọc lại bài ha cũng bài tí bữa nay thì chúng ta bắt đầu học đó là nhị đề số 19 kính đình dạ, dạ. chào bây giờ sư đọc trước rồi sau đó mời lớp giơ tay lên để mình đọc số nhị đề 19 apati à, kosalata chá apati à, buddhana kosalata chá thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội nhị đề 20 samapati kosalata chá samapati buddhana kosalata chá thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định 21 tha tu kusala tại chá manasikara kusala tại chá thiền xảo về giới thiền xảo về tác ý và thiền xảo về tác ý ayatana kusala tại chá paticca samuppada kusala tại chá thiền xảo về xứ và thiền xảo về y tương sinh lại lần nữa 19 apati kusalata chá apati uthana kusalata chá thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội smapati kusalata chá smapati uthana kusalata chá thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định 21 tha tu kusalata chá manasi kusalata chá manasi cà rắc kusala tài thiền xảo về giới và thiền xảo về tác ý 22 ayatana kusala tài chá paticca samuppada kusala tài chá thiền xảo về xứ và thiền xảo về y tương sinh bây ôn lại à, bài cũ một trang ha Thank you. ra bây giờ ai đọc được trước thì giơ tay lên đếm đọc bài cô Phúc Vị Trung mời lớp đọc bài sư. dạ dạ xin mời quý vị ạ dạ xin mời đạo hữu tiên mã Dạ. Đọc đêm đọc hai trang. Dạ. Thưa sư xin đọc bài câu 14. Búp banh ta nú đích thí chế á bá ta nú đích thí chế hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Á hí trí canh chế Anuttapa Banh Chế, Vô Tàm và Vô Quý. 16. Hí Rí Chế, banh chế tèm vờ quý 17 đô quế chết xé tè chế và bơ mít tế tè chế sự khó dậy và có bản ác 18 sô quế chết xé tè chế cái lý dê né mít tế tè chế sự dễ dậy và có bản lành dạ sư đại lên con nửa nửa tôi cũng mới thấy con chút chừng 19 à. nó chưa lên hết chưa 19 á dạ 19 chưa mới thấy con chữ con hèn à. dạ giờ mới lên nè câu 19 Abati Kusele Ta Che Abati Uthana kusala tà chế thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội 20 cú Bhatti Kusala Tà Chế Sama Bhatti Ủa, theo gì sao nó chạy xuống bát Sama cú Thana Kusala Tà Chế thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định 21 thè tu cú kusala taja manasi cà rá cú kusala taja thiện xảo về giới và thiện xảo về tác ý 22 ayatana kusala taja paticca sa mutpada kusala ta chế thiện sẽ về sứ và thiện sẽ về y tương sinh về dạ, từ sư có đọc nữa không sư à. dạ, dạ cảm ơn ừ. dạ. con kính mời cô tu nữ diệu bảo ạ Dạ, con kính lãnh đại sư. Dạ, xin chào cả lớp. Giờ con xin đọc bài. dạ sư lấy ờ, bài uh, rơi xuống giùm con thưa sư à không bấp ban ta nú đích thí chá apara aparan ta nú đích thí chá hữu tiền kiến và hữu hậu kiến á hí rí canh chá anot tappa tappan chá vô tàm và vô quý hí rí chá ot tappan chá tàm và quý đô quá chát sát ta chát ba ba mít ta ta ta chát sự khó dạy và có bạn ác xô quá chát sát ta chát can già nát mít mít ta ta chát sự dễ dạy và có bạn lành apatti kusala ba Paja Apatti Vuthana Kusala Paja thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội Sama Bhatti Kusala Paja Sama Bhatti Vuthana Kusala Paja thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định Thà tu Kusala Paja Manasika Ra ta chắc thiện xảo về giới thiện xảo về tác ý a giá a giá tana kusala kusala ta chắc bát tí bát tí chắc samuppada kusala ta chắc thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh nhà dạ, thư sư con đọc xong ạ à? đọc số dạ, vô nha thêm số wow Dạ. Dạ kính mời chị Kim Cúc ạ. Dạ bạch sư sư, bạch sư con xin đọc ạ. Đọc từ số 14. Ừ, từ số 14. Dạ. Búp băng ta nú đích thí chá á ba răng ta nú đích thí chá hữu tiền kiến và hữu hậu kiến số 15 ahiri cancha, anotap vô tàm và vô quý số 16 hiricha oktap pancha tàm và quý số 17 đô chá chát sata chá pa pamita tá ô tá ta chá sự khó dạy và có bản ác 18 so so quá chát sata chá can jana mit ta tá ta chát sự dễ dạy và có bạn lành số 19 a bát tí cú sa la ta chá a bát tí quất tha ná cú sa la ta chá thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội số 20 sa ma bát tí cú sa la ta chá sa ma bát tí Uttha Nakusalata cháp thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định 21 Tha tú Kusalata cháp Manasika Rakusalata cháp thiện xảo về giới thiện xảo về tác ý 22 Ayatana Kusalata cháp Batik chá samuppa dakusalata chá thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh dạ thưa sư con đã, đã đọc xong rồi dạ xin mời đạo hữu phạm tịnh thảo ạ dạ thưa sư con xin đọc bài ạ bút băng ta thí trá aparanta thí trá hữu tiền kiến và hữu hậu kiến số 15 năm ahiri canh trá anottat canh trá vô tàm và vô quý số 16 Kiri Trá, Kotak Banh Trá, Tam và Quý, số 17, Đua Chát Sata Trá, Pa Bá Mít Tata Trá, sự khó dậy và có bạn ác. Số 18, Sowa Chát Sata Trá, Kanza Ná Mít Tata Trá, sự dễ dậy và có bạn lành. Số 19, Apatti kusala ta chá Abatti Guttana kusala Ta Chá Thiện xảo tội và thiện xảo về xuất tội Số 20 Samapatti Kusala Ta Chá Samapatti Guttana Kusala Ta Chá Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định Số 21 Tha Tú Kusala Ta Chá Masika rá kusala ta chá thiện xảo về giới thiện xảo về tác ý số 22 Ajatana kusala ta chá bá tích chá samuppa đá kusala ta chá thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh dạ thưa sư con đã đọc xong ạ dạ xin mời đạo hữu hồng mai ạ dạ, sư con xin đọc bài Số 14 Banta Nudit Thí Chá Apparanta Nudit Thí Chá Hữu tiền kiến và hữu hậu kiến 15 Ahipik Tăng Chá Anotap Tăng Chá Vô tàn và vô quý 16 Chiri Chá Otap Tăng Chá Tàn và quý 17 Đố quá chá sát chá papamittata chá Sự khó dạy và có bạn ác 18 Tô quá chá sát chá kanyana tá tà chá sự dễ dạy và có bạn lành dạ, tôi cuộn lên ạ mười chín apatti kusalata cha apatti ruthana kusalata chá thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội 20 samapatti kusalata chá Sama Pativuttha Nakusalata chá thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Hatukusalata chá Manasika la Rakusalata chá thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusalata chá paticca samuppa đá kusalata chá thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. À. Con kính tri ân sư. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Upanta nuditha dithi chá aparanta nudithi chá hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Aphiri cần chá anotappan chá vô tàm và vô quý. Hiri chá otappan chá tàm và quý. Đồ quá chất sát cha cha xá tài chá bà bá mít mít tá tài chá sự khó dậy và có bạn áp sô quát chá xá tà chá can lì già ná mít tá tà chá sự dễ dậy và có bạn lành xin sư đẩy lên giúp con ạ à bá tài chá à pati vuttha ná kusana tài trá thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội sama pati kusana tài trá sama pati vuttha ná kusana tài trá thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định thà tú kusana tài trá mana xí cà rá kusana tài trá thiện xảo về giới thiện xảo về tác ý a à giá tana kusala tà chá patik chá samuppa đá kusala tà chá thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh dạ bạch sư con đọc xong rồi con cảm ơn ạ dạ xin mời đạo hữu tô quốc ạ dạ thưa sư con xin đọc ạ bức bằng tà nú đích thí chá áp paran áp parang tà nú thiết giá hữu kiến hữu tiền kiến và hữu hậu kiến ai Ahivi canh chá Anuttá banh chá vô tàm và vô ý thí vi chá tá banh chá tàm và quý đô đô quá chách sát ta chá ba bá mít ta chá ba ba ba bá mít ta chá Bà Pamit tá ta giá sự khó dạy và có bạn ác. So quá chất sát, so quá chất sát ta giá, ca giá ná mít ta, ta giá, sự dễ dạy và có bạn lành. Dạ thưa sư. Bóc lên mình con. Dạ. Abhatti Kusala Taja Abhatti Uttana Kusala Taja thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội Samapati Kusala Taja Samapati Uttana Kusala Taja thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định Tha tu Kusala Taja Manasikaran Kusala Taja thiện xảo về giới thiện xảo về tác ý a giác tá nát cút sa lát ta chá bát tích chá bát tích chá bát tích chá sầm bát tích chá xá mút bà đất bà đã bà đã cút sa chá thiện xảo về xứ và thiện xảo về ý tương sinh dạ thưa sư con xin hết dạ bé bé bé bé bé Phước bữa nay mất học ôn thi xin sư cho nghỉ một bữa nữa ạ à. rồi dạ sao thú à, dạ, xin mời đạo hữu Hoa Nguyễn ạ à. dạ thưa sư con xin đọc ta Bupanta thí Chá Aparanta thí Chá hữu tiền kiến và hữu hậu kiến số 15 Ahirikancha Anatapancha vô tàm và vô quý số 16 Hidicha Anatapancha tàm và quý 17 So Sovachasatta chá, Papamittatta cha, sự khó dạy và có bản ác. 18. Sovachasatta chá, Kalyanamittatta cha, sự dễ dạy và có bản lành. Nhà thơ sẽ kéo lên thôi. Giờ 19. Abati Kusalata Cha, Abati Wuthana Kusalata Cha, thiện xảo về tội và thiện xảo về sự về sức tội. Số 20. Samabati Kusalata Cha, Samabati Wuthana Kusalata Cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thatu Kusalata Cha, Manasikara Kusalata Cha, thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22 ayatana kusalata cha paticca samuppada paticca samuppada kusalata cha thiện xảo về giới và thiện xảo về y tuyên sinh dạ thưa sư xin ạ dạ xin mời đạo hữu ngọc trân ạ à. Thưa Sơn xin đọc bài câu 14 bất bàn Bupanta nuditi chá, aparanta nuditi chá, hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ahiri càng chá, anotapan chá, vô tạm và vô quý. 16. Hi chá, otapan chá, tạm và quý. 17. Đô, đô quá chá, sata chá, tabamita chá. Sự khó dạy và có bản áp. 18. So, so quá chá, sata chá, kaya, Kaya Kayanamita cha sự dễ dạy và có bạn lành. 19. Apati kusala ta cha Apati Uthana kusala ta cha thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. 20. Samapati kusala ta cha Samapati Uthana kusala ta chá thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thà tu kusala ta cha Manasikara kusala ta ta chá thiện xảo về giới và thiện xảo về tác ý 22 ayatana kusala ta chá pati pati cha samuppa đá kusala ta chá thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh để dạ thưa xin xin hết dạ xin mời đạo hữu an nhiên ạ dạ thưa sư con xin đọc 19 appa apatti kusala kusala ta chá dạ, 14 Uppanta nu đích cha, chá Apparanta nu đích cha, chá hữu tà hữu tiền kiến và hữu hậu kiến 15 Ahiri canh chá Anotap banh chá vô tàm và vô ý 16 Hiri chá Ottap banh chá tàm và ví 17 đô á chá sá ta chá pa pá mít tá ta chá sự khó dạy và có bạn ác 18 so wat chá sá ta chá kaliya ná mít tá ta chá sự dễ dạy và có bạn lành Đại sư đẩy thư dùm con 19 a à, bát tí cú xá lá ta chá apatti vuttana kusala ta cha thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội 20 samma tà chá sama batti vuttana kusala ta chá thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định 21 tha tú kusala ta chá manasika kusala ta chá thiện xảo về giới thiện xảo về tác ý 22 a giá tá ná cú xá lá ta chá bách tít chá xá mức bà đá cú xá lá ta chá thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh dạ thưa sư con đã đọc xong dạ xin mời đạo hữu quang thanh ạ dạ quang thanh mở mic lên nào. dạ con kính đỉnh ờ, lễ ba ngôi tam bảo con kính đỉnh lễ sư, sư tinh tuệ con xin đọc bài bút bàn ta đu đi thị cha abara baraman ba abaran tàn đu đi thị cha đu đi thị cha hữu tiền và thiên kiến hậu kiến và hữu hậu kiến 15 là Airi cành trạ Anoktab bành trạ vô tàm và vô quý 16 Hiricha otap bành trạ tàm và quý 13 Đồ qua chát sa tà cháp bà Bamita tà chá sự khó dạy và có bạn ác 18 so wa cha sa ta cha kal kan ya namit ta ta ta cha sự dễ dạy và có bạn lành dạ sư kéo được cho con đọc Dạ, câu số 19 là a bát ti cu sal la la tà cha a bát ti cu hà na cu sa la tà cha thiện xảo về tội thiện xảo về xuất tội 20 sa ma bati kusa lata cha sa ma bati buddha na kusa kusala ta cha thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định 21 tha tu kusala ta cha Manasika Rakusalata Cha thiện xảo về giới thiện xảo về tác ý 22 Aratana Kusalata Cha Batik Chasa Mục Bà Đắc Bà Đa Kusalata Cha thiện xảo về xứ thiện xảo về y tương về y tương sinh dạ thưa sư con đã đọc xong ạ dạ kính mời chị dự thiện ạ dạ à, con kính đảnh lễ sư con kính đảnh lễ cô tu nữ diệu bảo kính chào cả lớp con xin được đọc búp bàn tà nu điết thi cha à ba rành tà nu điết thi cha hữu tiền kiến và hữu hậu kiến 15 ahiri kèn cha anotap bèn cha vô tàm và vô quý 16 Hiricha Attapancha tàm và quý 17 Đồ quá chá sa tà chá và pamita tà cha sự khó dạy và có bạn ác 18 so quá chá sa tà chá càn già namita tà chá sự trẻ dạy và có bạn lành 19 Apati à, kusalata cha Apati à, vutta na kusalata cha Thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội 20 Sama pati kusalata cha Sama pati vutta na kusalata cha Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định Thà tu kusalata cha manasikara kusalata cha thiện xảo về giới thiện xảo về tác ý 22 ayatana à, kusalata cha paticha sammupada kusalata cha thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh dạ thưa con đã đọc xong con kính tri ân sư dạ còn ai đọc nữa không ạ dạ thưa sư con xin đọc ạ 14 búp bàn tà nu đi thi cha aparan tà nu đi thi cha hữu tiền kiến và hữu hậu kiến 15 ahiri cảnh cha anotap bành cha vô tàm và vô quý 16 hiri cha otap bành cha tàm và quý 17 đồ quá cha sa tà cha bà ba ni ta tà cha sự khó dạy và có bạn ác. 18. So wacha sata chakalaya namitata cha sự dễ dạy và có bạn lành. mười chín abati à kusalata cha abati à buddha nakusalata cha thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20. Sama patik kusalata cha sama pativutha nakusalata cha thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Tha tukusalata cha manasika rakusalata cha thiện xảo về giới, thiện xảo về ý, thiện xảo về tác ý. 22 Ajatana kusalata cha batik cha samup bà dakusalata cha thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, hết người muốn đọc rồi thưa sư. Con kính dâng mic đến sư ạ. à bây giờ ta trở lại phần à, bài giảng ha. 1920 rồi vậy đề 19 20 như đề 19 thì chúng ta có hai câu pháp đó là câu pháp số 37 và 38 apati kusalata cha apati uthana kusalata cha thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội như đề 20 thì chúng ta có câu pháp số 39 và 40 samapati kusalata cha samapati uthana na kusala tài chá thiền xảo về nhập định và thiền xảo về xuất định bây giờ chúng ta sẽ đọc uh, lật lại ở trong uh, phần uh, chánh tạng để xem coi uh, nhị đề 19 và 20 này được chánh tạng giải thích như thế nào à. ở đây nó là mình uh, thiền xảo về tội à, thiền xảo về tội bắt đầu từ uh, trang 342 à, ở mục số 854 à, ai mình có à, lật sách sẵn mình có sách sẵn mình đọc lên cái phần này dùm sư cái phần giải thích nhị đề 20 và à, 19 và 20 dạ con đọc được hả thưa sư dạ, dạ. 854 ở đây thế nào là thiện xảo về tội dạ, sư con đọc nha có người đọc rồi có người đọc rồi tức vi phạm về năm nhóm tội như phạm bảy nhóm tội pháp là trí hiểu rành mạch về tội của nhóm tội ấy hiểu rõ chấm chấm trùng chấm chấm vô si trạch pháp chánh kiến đây được gọi là thiện xảo về tội ở đây thế nào là thiện xảo về xuất tội pháp là trí hiểu rành mạch xuất khỏi các tội ấy hiểu rõ chấm chấm trùng chấm chấm vô si trạch pháp chánh kiến đây được gọi là thiện xảo về xuất tội 855 ở đây thế nào là thiện xảo về nhập định có hữu tâm có hữu tầm hữu tứ định có vô tầm hữu tứ định có vô tầm vô tứ định pháp là trí hiểu rành mạch nhập định của các định ấy hiểu rõ chấm chấm trồng chấm chấm vô si trạch pháp chánh kiến đây được gọi là thiện xảo về nhập định ở đây thế nào là thiện xảo về xuất định pháp là trí hiểu rành mạch xuất khỏi các định ấy hiểu rõ chấm chấm trồng chấm chấm vô si trạch pháp chánh kiến đây được gọi là thiện xảo về xuất định dạ thưa sư con đã đọc xong ạ à, cảm ơn dạ bạch sư ở câu thế nào là thiện xảo về nhập định á là có hữu tâm và hữu tứ định chứ không phải hữu tầm thưa sư trong trong cuốn sách của con á thưa sư ra tại sách uh, hữu tầm hữu tứ là sách nó sai sách nó bị lỗi do hữu tâm hữu tứ nó đâu có nghĩa gì hữu tầm hữu tứ tại nó có loại thiền đó là hữu tầm hữu tứ Ờ, thì thiền đó là vô tầm hữu tứ rồi đó là phần ngày giải thích ở trong hai chánh tạng à, phần chánh tạng bây giờ cái phần thứ nhất đó cái phần à, cái câu pháp thứ nhất câu pháp số 37 đó là apatti kosalata kosalata chát tức là thiền xã về tội á thì ở đây mình cũng thấy ở trong uh, ờ, danh tạng có giải thích đó là à, năm nhóm tội hoặc là bảy nhóm tội à, thì cái chữ tội apathy trong trường hợp này câu này là muốn nói về cái uh, liên quan đến cái việc uh, phạm uh, các điều học của các tỳ kheo thôi à, các tỳ kheo thôi dạ, cháu không có tới các phật tử mình à, tức là mình có tội uh, thô sút thu lách cái dạng patti tu lấy chữ già patti thứ hai là tội ưng phát lộ patti tê sani patti thứ ba là tội ưng xả đối trị nisitiya pachitiya pachitiya patti thứ ờ, tư đó là tội ờ, tương đối trị pachitiya patti thứ năm là tội ờ, tác ác đúc kịch tác đó là năm nhóm à, 5 nhóm tội còn 7 ở đây thì kể thêm hai nhóm tội nữa đó là tội triệt khai a à, à parachikapati với lại à, tội tăng tàng đi dise sapati thì ở đây là bảy nhóm tội à, liên quan đến à, các vị tỳ kheo mà vi phạm các điều học à, vi phạm các điều học thì à, trong à, nhóm tội này thì à, tá được xem là nhóm tội nhẹ nhất tức là tá ở đây mình chỉ làm gì đó mà người ta thấy không được ví dụ đi mà à, quơ vừa đi vừa quơ tay quơ chân nhãn hàng à, thì như vậy là phạm tội Dukkata làm gì mà người, người ngoài người ta thấy là khó nhìn thì được xem là phạm tội tá tức là phạm nhưng mà cặp tử xem ở trong 75 ưng hợp pháp thì chúng ta thấy là chúng ta không dễ mà làm được à, tức cái quy định rất là chặt chẽ ừ. à, rất là chặt chẽ thì à, đó là cái thứ nhất cái thứ à, cái tiếp theo sau cái tội à, đúc cát tá thứ năm đó là cái nhóm tội à, nhẹ thứ hai đó là ưng à, ưng đối trị ứng đối trị ứng đối trị trong trường hợp này thí dụ như là các ờ, tội như là sắc ờ, giết các ờ, loại động vật hay là chặt cây chặt cỏ cắt cỏ gì đó thì những trường hợp này đối với vị tỳ kheo thì đều phạm ứng đối trị thì à, hai tội này tức là ứng đối trị với lại à, tội tác ác thì à, hai rồi này à, nếu mà vị tỳ kheo nào đã vi phạm thì à, gặp lại các vị tỳ kheo đồng phạm hành đi sám hối thì giới hoàn toàn được trong sạch ngay cả trong cái việc sát sanh ngoài trừ con người à. thì ở đây đó, nói về phạm hai cái điều tội này thì khi sám hối thì hoàn toàn trong sạch nhưng mà nếu mà các điều học việc vi phạm các điều học ờ, liên quan đến nghiệp thí dụ như là giới sắc xanh như là với con chó con mèo con mũi gì đó khi mà mình sám hối thì đối với tỳ kheo thì giới vẫn thanh tịnh vì à, giới thanh tịnh đó, mới giúp vị tỳ kheo đó tu tập có thể chứng đạt được thiền định hay là đạo quả yeah. Dạ. nhưng mà về nghiệp á, thì cái này nó khác à, tức là cái nghiệp mà mình sát sanh đó nếu mà là cho quả nó vẫn khiến mình đó là có tuổi thọ ít à, hoặc là mình đánh đánh đập để chúng sanh nó chết thì cũng làm cái nghiệp đó nó cho quả làm cho mình có nhiều bệnh tật à, bệnh tật tức là vị giới vẫn được thanh tịnh thì vị giới thanh tịnh thì mới tu tập có thể chứng đạt được thiền định hay là đạo quả à, nhưng mà nếu mà các điều giới đó vi phạm mà liên quan đến nghiệp thì nghiệp nó vẫn cho quả à, đây chúng ta để ý cái đó để điểm khác biệt rồi ưng xạ đối trì à, ưng xạ đối trì tức là có những uh, điều học mà vi phạm mình uh, mình phải xa bỏ ví dụ như là à, Đức Phật này quy định đó là mình chỉ được các vị tỳ kheo chỉ được uh, sử dụng tam y à, ngoài mùa hoặc uh, chỉ uh, ngoài trừ ở trong uh, mùa cá thi ná quả báo cá thi ná à, thì có thể sử dụng được uh, số lượng y nhiều hơn còn à, thông thường thì đó là sử dụng tam y à, nếu mà các chữ số y đó ngoài tam y hơn 10 ngày thì y đó là phải xả bỏ rồi sám hối tức là phải từ bỏ phải cho ai đó rồi sám hối thì cái điều học đó nó mới trở thành thanh tịnh yeah. Dạ. rồi à, cái đó là gọi là ưng xả đối trị rồi à, ưng phát lộ ứng phát lộ này có bốn điều học ờ, có bốn điều học mà các vị tỳ kheo ờ, có thể phạm cái ưng ờ, phát lộ này tức là nó liên quan đến trong đó có hai liên quan hai điều học liên quan đến vị tỳ kheo ni ví dụ như là vị tỳ kheo vị tỳ kheo nhận vật thực từ vị tỳ kheo ni không phải là thân bằng ký thuộc hoặc là trong lúc thọ thực mà có vị tỳ kheo ni đứng đó để phục vụ chẳng hạn thì ở trong trường hợp đó là vị tỳ kheo phạm ứng pháp lộ và phải à, đi đến gặp một vị tỳ kheo khác nói về cái điều đó còn là tội thô xuất thì mình à, không thấy cái điều học nào chính thức cái à, tác án này thì mình thì, chung nhất là mình có 75 ưng hợp pháp ngoài ra thì là còn có các điều học phụ mà cái chính thức của nó là 75 ưng hợp pháp tội ưng đối trị thì mình có 92 điều à, 92 điều còn ưng xã đối trị thì mình có 30 điều ưng phát lộ thì mình có 4 điều là tội thô xúc á, thì nó không có điều học nào chính thức yeah. Dạ. không có điều học nào dạ, chính thức à, thường cái tội thô xúc á, nó xảy ra từ trường hợp thí dụ như là vì tỳ kheo phạm uh, tội là triệt khai hoặc là tội, tội tăng tạng nhưng mà nó tức là nó chưa đủ đủ thành phần à, chưa đủ cái các yếu tố thì nó thường là nó sẽ à, được liệt vào cái tội thô sức à, thì cái tội này vẫn sám hối à, giới và được thanh tịnh ừ. còn bảy nhóm tội ở đây thì mình kể thêm hai nhóm tội nữa là thứ, tội nhóm thứ sáu à, và hai nhóm tội này được xem là tội nặng à, năm nhóm tội này là được xem là năm năm năm nhóm tội nhẹ ờ, vì tỳ kheo có thể sám hối bình thường và có thể làm giới được thanh tịnh nhưng cái tội thứ sáu này thì à, không có sám hối được à, nếu mà phạm cái ờ, tội thứ sáu này thì vị tỳ kheo phải à, từ bỏ cái đời sống à, xuất gia là một vị tỳ kheo còn nếu muốn xuất gia lại thì cũng chỉ xuất gia được sa di À. Ờ, rồi à, tội thứ bảy thứ bảy là tội tăng tàn ờ, tàn ở đây tức là ờ, nếu mà vị tỳ kheo phạm tội này tội thứ sáu nhóm tội thứ sáu này có bốn điều học nhóm tội thứ bảy này thì có 13 điều học đối với vị tỳ kheo thì à, tội tăng tàn này à, thì sám hối được à, chỉ cái điều đó là phải là tăng chúng ở trên đây thì mình chỉ chỉ cần gặp một vị tỳ kheo nào đó làm sám hối được còn ở đây nó phải là một cái tăng sự à, và nhất là cái tăng sự mà tụng phục vị thì phải ít nhất đó là 21 vị tỳ kheo à, thì mình à, thì mới à, tụng à, phục vị đã được à, làm cho vị tỳ kheo này giới trở thành thanh tịnh và nói chung là trong bảy nhóm tội này thì sáu nhóm tội thì có thể làm cho thanh tịnh được chỉ có năm tội thứ sáu là nếu đã vi phạm thì phải à, từ bỏ cái đời sống khỏi tăng chúng đối với vị tỳ kheo à, còn muốn xuất gia có lợi thì chỉ được xuất gia sa di thì à, thiện xảo về tội ở đây đó tức là vị tỳ kheo biết rõ à, biết rõ trong trường hợp nào là phạm các điều học nào À, à, à, à, điều học nào để mình à, sám hối thì à, ở đây liên quan đến chi pháp á. khi mà nói về thiền xảo á, thì à, chúng ta phải nhớ đó là cái thiền xảo á, nó chỉ có trí thôi à, trí nó mới thiền xảo được à, mà liên quan đến trí đó là chúng ta phải nhớ đến là tâm sở tệ quyền à, tâm sở tệ quyền nên cái chi pháp chính đó là tâm sở tại quyền nhưng mà tâm sở tại quyền quyền ở đây tại tâm sở nó không có sanh mình được à, thì cái tâm sở tại quyền ở đây đó là có mặt ở trong à, bốn tâm đại thiện hợp trí rồi à, đối với à, người à, phàm phu và bậc thánh hữu học rồi à, bốn tâm đại tổ hợp trí đó là à, đối với bậc thánh a la hán à, thì ở đây tại ờ, theo vi diệu pháp thì ờ, người ta chỉ tính là sao trong sát na mà biết thôi à, thì được xem là thiện xảo à, được xem là thiện xảo thật ra cái này thì cái đề này thì liên quan đến các vị thì kheo nhiều cậu tử mình chỉ học sơ qua thôi còn ai muốn nghiên cứu về luật thì mình tự xem thi <laughs> rồi thiền xảo về xuất tội để thiền xảo về xuất tội thì cũng giống như mà tức là mình à, biết mình đã vi phạm cái điều học nào và cái cách xúc tội đó nó là phải như thế nào à, dụ như là phạm à, năm cái tội nhẹ đó à, thì vị tỳ kheo đi đến gặp ngoài trừ ngoài trừ cái tội mà ưng xả đối trị cái ưng xả đối trị đó là nó, tại nó liên quan đến vật chất à, liên quan đến vật chất thí dụ như là các y À, quá thời hạn chẳng hạn thì cái y đó phải được xả, xả bỏ à, phải được xả bỏ thì sám hối thì mới giới nó mới trở thành thanh tịnh à, thì đó là cái thiện xảo về về suốt tội tức là mình biết cái cách làm như thế nào đó để cái giới của mình trở thành thanh tịnh hoặc là trong cái tội uh, tăng tàn chẳng hạn thì uh, à, vì tỳ kheo phải uh, tìm đến tăng chúng À, để sám hối và làm tăng sự như dạ, vậy thì à, đó gọi là thiện xảo về suốt tội à, thì à, về chi pháp thì nó vẫn là tâm sở tề quyền à, là chính và tâm hợp sở tề quyền ở trong trường hợp này nó cũng sanh ở trong bốn tâm này thiện hợp trí và bốn tâm này tố hợp trí à, và cũng chỉ tính nó là trong sát na mà nó hiện khởi à thì đó là nhị đề số 19 nhị đề số 19 à, nhị đề số 20 thì mình có là thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định dạ, à, số số 39 câu pháp số 39 đó là samapatti của salata là thiền xảo về nhập định thì à, liên quan đến định hôm trước mình học đó, ở phần cơ bản đó là là mình có bốn định thuộc về sắc giới tức là bốn bậc thiền sắc giới tại cái này người ta gọi là bốn định sắc giới là vì ờ, vì à, cái bốn bậc thiền này bốn bậc thiền này đó là tu tập thiền định và mình chứng đắc được à, thì người ta gọi là bốn định sắc giới cho nên mình tu tập thiền quán mình không chứng đắc thiền mình không à, chứng đắc được các thiền này mà tu tập thiền định thì mới chứng đắc được các loại thiền này thì à, hôm trước phần à, sắc giới thì mình có đó là sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền rồi à, bốn định vô sắc giới tức là bốn bậc thiền à, sắc giới mà dâm tu tập thiền định chứng đắc được đó là không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền xã bề nhập định là sao tức là chúng ta thấy là lúc mà chúng ta học về lộ trình tâm á, người mà chứng đắc được thiền định liền á, chứng đắc được thiền định á, không phải họ muốn nhập định được là họ nhập à, không phải là chứng đắc được thiền định liền là à, nhập định được mà người đó phải sao phải thực tập nhiều à, thực tập nhiều lần à, phải nỗ lực nhiều lần thì họ mới có thể nhập định được xuất định được theo cái ý muốn của mình yeah. Dạ. và liên quan đến ờ, cái việc thiền xảo về việc nhập định và xuất định này thì ngày ờ, Xá Lợi Phất được xem là một trong những vị mà thiện xảo về cái phần này tức là muốn nhập định lúc nào cũng được muốn xuất định lúc nào cũng được à, tùy theo ý muốn và chúng ta cũng ờ, thường thấy đó là cái việc thiền xảo mình nhập định hoặc ờ, xuất định tức là những khi các ngài đang đi ví dụ một số câu chuyện ở trong pháp cú đó là đang đi như vậy muốn nhập định là nhập định thậm chí là trong lúc đi khắc thực yeah, dạ, muốn nhập định là nhập định rồi xuất định yeah. Dạ. còn mình nó sư ví dụ như là mình ờ, chỉ muốn đó là tập trung để có được tâm định thôi là lúc bây giờ sao chúng ta phải tìm đến cái chỗ nào để chúng ta ngồi mới được ngồi cái tâm mình để tập trung được à, là vì cái tâm mình nó yếu tâm mình ừ, nó yếu dạ còn cái thiện xảo về nhập định là có khả năng à, muốn nhập định lúc nào cũng được là vì lúc bây giờ cái cái tâm của họ có cái sức mạnh à, do việc đè nén được các phiền não à, các tiền cãi thì à, về chi pháp thì nó cũng tương tự à, à, cũng tương tự đó là bốn à, tâm sở tài quyền rồi à, bốn tâm đại thiện hợp trí à, là những tâm động lực hỗ trợ để hành giả nhập định rồi à, bốn tâm đại tố hợp trí đối với bậc thánh a la hán à, câu pháp 30 đó, 40 đó là nhị đệ 20 câu pháp số 40 đó là samapatti uttana kusalatta thiền xã vị xuất định dạ thì à, thường đó là à, nếu mà mình à, cả hai cái này nó sẽ đi song song với nhau khi mình tập nhập định thì tức là mình cũng tập xuất định à, được tùy theo cái ý muốn của mình và chúng ta cũng nhớ là lúc mà mình học ở phần ngày lộ trình tâm mình ờ, biết là vị hành giả muốn nhập định thì phải phát nguyện như thế nào à, rồi à, thời gian bao lâu mình sẽ xuất định thì à, muốn làm được như vậy thì chỉ khi nào vị hành giả có sự thuyền xạo thì à, mới làm được còn không thì ví dụ chúng ta đang ngồi thiền nó đang nhập thiền thiền có thể xuất bất cứ lúc nào là vì lúc đó cái tâm mình nó không đủ mạnh chưa thiền xạo yeah. Dạ. Thì, à, đó là nhị đề số 19 ờ, 20 à, 19 20 vì à, chi pháp thì nó cũng vậy thôi cũng là tâm sở tài quyền rồi học với bốn tâm đại thiền bốn tâm đại trí à, bốn tâm à, ờ, đại thiền hợp trí rồi à, bốn tâm đại tố hợp trí à. đó là phần à, nhị đề 19 20 à, 19 20 thì giờ à, chúng ta chỉ có bao nhiêu đây Dạ 21 22 nhị đề kinh số 21 22 thì mình có ờ, nhị đề số 21 mình có câu pháp 41 và 42 thì mình có là tha tu kusala tài chát manasikara dạ. kusala ta chát thiền xảo về giới và thiền xảo về chưa, ý chưa thấy màn hình chưa thấy màn hình hả yeah. Dạ. Nhị đệ 21 câu pháp số 41 và 42 Tha tu kusalata chá Manasikara Salata chá thiền xảo về giới và thiền xảo về tác ý Nhị đệ số 23 thì mình, à, 22 thì mình có câu pháp số 43 và 44 mình có ayatana kusalata chá tích chát là tài chát thiền sản về xứ và thiền sản về y tương sinh à, sản về xứ và sản về y tương sinh bây giờ chúng ta sẽ lật sách ra để xem trai uh, nhị đề số 21 và 22 này à, ở trong nhà chánh tạng sẽ giải thích như thế nào ở đây thì mình có là ở trang 343 à, ở mục uh, 856 ai có lật sách sẵn mình đọc cái mục này giúp sự yeah, dạ, thưa sư con đọc nghe xem rồi con đọc phải cô kia đọc tiên mã đọc đi đọc đọc dạ yeah. câu 856 ở đây thế nào là thiện xảo về giới tức 18 giới những giới sắc giới những thức giới nhị giới thinh giới nhị thức giới tỷ giới phi giới tỷ thức giới thiệt giới vị giới thiệt thức giới thân giới thân thức giới xúc giới ý giới phép giới ý thức giới phép là trí hiểu rành mạch giới của các giới ấy hiểu rõ chấm chấm chấm trùng chấm chấm chấm vô suy trạch phép chánh kiến đây được gọi là thiện xảo về giới ở đây thế nào là thiện thế nào là thiện xảo và tác ý pháp là trí hiểu rành mạch và tác ý của các giới ấy hiểu rõ chấm chấm chấm trùng chấm chấm chấm vô si trạch pháp chánh kiến đây được gọi là thiện xảo và tác ý 857 ở đây thế nào là thiện xảo về xứ tức 12 sứ là nhãn sứ sắc sứ nhĩ sứ thinh sứ tỷ sứ khí sứ thiệt sứ vị sứ thân sứ xúc sứ ý sứ pháp sứ Pháp là trí hiểu rành mạch về sứ của các sứ ấy, hiểu rõ, chấm chấm chấm, trùng, chấm chấm chấm, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây được gọi là thiện xảo về sứ Ở đây thế này là thiện xảo về y tương sinh. Tức vô minh duyên hành, hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên sáu xứ sáu xứ duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sinh duyên lão tử đầu bi khổ u não phát sanh như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ổn ấy pháp là trí hiểu rành mạch y tương sinh hiểu rõ chấm chấm chấm trùng chấm chấm chấm vô suy chặt pháp chánh kiến đây được gọi là thiện xảo và y tương sinh đó rồi yeah, dạ, đó là phần uh, giải thích ở trong uh, chánh tạng à, giải thích ở trong chánh tạng bây giờ mình sẽ học về cái uh, nhị đề số 21 con pháp số 41 42 à, 41 42 tha tú thiền xảo về giới ở đây chúng ta để ý cái chữ uh, giới ở trong trường hợp này nha ờ, về cách viết thì nó giống nhau à, tức là ngũ giới bát quan tay giới cái này viết nó giống nhau nhưng mà chữ Bali nó khác nhau giới ngũ giới hoặc là bát quan trai giới đó là nó là pancha lát, à, chữ si lát là giới hoặc là atha lát, uposatha sila à, mà cái chữ giới ở trong trường hợp này nó là tha túc à, giới này, trường hợp này nó tha túc nó khác nhau hẳn à, khác nhau hẳn chữ tha tú này nó được hiểu theo hai nghĩa một là nó là các nguyên tố ví dụ như nếu mà là đất nước lưỡi gió thì đó là các nguyên tố à, các nguyên tố nhưng mà chúng ta thấy là ở đây nó không phải là thuộc về phần thành phần à, sắc pháp không à, nếu mà sắc pháp thì nó thuộc về các nguyên tố được nhưng mà ở đây nó có có những trường hợp đó là nó thuộc về tâm pháp cho nên ở đây nó có nghĩa là yếu tố à, yếu tố để hình thành cái gì đó để tạo nên một cái gì đó thì à, thiện xảo vì giới ở đây tức là tức là người ta biết về 18 giới à, 10, 18 giới dạ đây 18 giới theo ở trong đây liệt kê cho mình đó làm có nhãn giới nhị giới nhãn thức giới nhị thức giới thinh giới nhị thức giới tỷ thức giới khí giới tỷ thức giới thiệt thức giới bị giới thiệt thức giới thân giới xúc giới thân thức giới ý giới pháp giới và ý thức giới thì à, ở trong trường hợp này những <laughs> phân tích theo theo uh, quy diệu pháp thì à, cái giới ở đây ví dụ như là về nhãn giới à, à nhãn giới tức là nó thuộc về à, sắc thần kinh nhãn à, sắc, sắc thần kinh nhãn nó chỉ là sắc thần kinh nhãn à, chỉ pháp của nó là sắc thần kinh nhãn rồi à, còn à, nhãn thức giới tức là cái tâm mà nó biết được à, biết được cảnh sắc à, tâm biết được cảnh cảnh sắc ở đây nó nó có một cái cái cái cái hệ thống của nó là nhãn giới tức là sắc thành kinh kinh nhãn rồi à, sắc giới ở đây đó là chỉ là cảnh sắc rồi à, cái gì mà biết được cảnh sắc thì cái đó là nhãn thức giới à, mà nó là một cái một cái bộ của nó à, thì ở đây mình có gì à, sắc thần kinh nhãn rồi cảnh sắc rồi à, nhãn thức à, nói ngắn là nói nó là vậy nhãn thức dạ, yeah, nhãn thức rồi tương tự ở cái nhóm thứ hai nhóm thứ hai chúng ta để ý nó nó có ba ba nhóm của nó một là nhị giới tức là sắc thần kinh nhị à, sắc thần kinh nhị rồi à, thinh giới ở đây nó là cảnh thinh À, là cảnh thinh rồi nhị thức giới đó là ờ, tâm mà biết được cái cảnh thinh đó à, tâm biết được cái cảnh thinh đó. rồi tương tự đối với tỷ thức à, tỷ thức là cái mũi rồi khí giới khí giới hay là mùi à, mùi thơm hoặc là mùi thúi rồi à, tâm biết được cái mùi đó thì nó là tỷ thức giới rồi à, thiệt thức thiệt giới đó là thần kinh thiệt tức là cái lưỡi rồi à, vị giới tức là vị ngọt vị mặn vị đắng gì đó rồi à, thiệt thức giới tức là tâm mà biết được cái vị ngọt của nó à. thân giới thì à, đó là thần kinh thân à, sắc từng từng thân à, rồi à, xúc giới chỉ cho cảnh xúc à, cảnh xúc rồi à, thân thức giới tức là chỉ cái tâm biết được khi mà cảnh xúc qua chạm và biết được ví dụ như là chúng ta đi ngoài nắng chúng ta bị à, sức nắng nó đốt nóng làm cho thân nực nội khó chịu hoặc là khi mà chúng ta bị người khác đánh làm cho mình bị đau té ngã làm cho mình bị đau thì tâm biết là thân bị đau đó thì nó là thân thức giới dạ yeah. rồi à, ý giới ý giới ở đây nó là chỉ cho ý giới chỉ cho ba loại ba ba thứ tâm tức là tâm à, hai tâm uh, tiếp thâu với lại tâm uh, như là tâm khai ngũ môn cái tâm khai ý môn sư bệnh à, tâm khai tâm khai ngũ môn là dạ. tâm khai ngũ môn là ý giới còn à, ý thức giới pháp giới là cảnh pháp à, pháp giới là cảnh pháp còn à, ý thức giới ý thức giới đó là chỉ cho các tâm mà ngoài à, ngũ song thức tại ngũ song thức nó đã có mặt ở đây rồi nó là nhãn thức giới nhĩ thức giới rồi rồi à, rồi à, ba ý giới à, thì các tâm còn lại đó là ý thức giới thì ý thức giới nó biết cảnh pháp thì đó là một cái nó một bộ ba của nó nên nó bộ ba chúng ta này nói là 18 chứ nếu mà các tử để ý là nó một bộ của nó là gồm ba thành phần à, à, sắc thần kinh nhãn cảnh sắc rồi tâm nhãn thức à, nhãn thức là một bộ nhị à, sắc thần kinh nhĩ rồi à, cảnh thinh rồi nhị thức tức là nhị thức ở đây nếu tính chi pháp đó là hai tâm nhị thức à, rồi tương tự các bộ còn lại à, cái này có cái bài kinh học học thuộc dễ lắm 18 giới này khi các tử nhìn tiếng việt mình nó còn khó hơn học tiếng Bali nó dễ hơn nhiều tức là có là chắc khu tha tú rupa tha tú chắc khu nhà là tha tú so ta tha tú sắt đã sa tha tú so ta quỳnh nhà nó tha tú tha nó tha tú gần tha tú tha nó quỳnh nhà nó tha tú jiwaha thatu rasa thatu jiwaha winyana thatu kaya thatu potapa thatu kaya winyana thatu mano thatu thama thatu mano winyana thatu rất là dễ có nguyên cái bài kinh học 18 giới này à, 18 giới thì à, hành giả mà biết rõ được 18 giới này à, ở trong trường hợp nào là nó được liệt kê vào cái này biết được cái này làm gì à, thì khi mà biết được 18 à, giới này à, nó sẽ giúp mình từ bỏ việc chấp thủ à, thủ ví dụ như là khi mà thấy cảnh sắc thì nó chỉ biết đây là sắc giới và tâm nhị thức là người biết là là biết không có mà không có ta không có cái của ta à, và toàn bộ các bộ của nó nó đều là pháp diễn ra như thế này à, đó là thiền xã vị giới về chi pháp thì nó vẫn là tâm sở tài quyền à, có mặt ở trong à, bốn tâm đại thiền hợp trí à, rồi à, đối với người phàm phu và bậc thánh hữu học rồi à, bốn tâm đại tố tương ứng trí đối với bậc thánh a la hán rồi à, hai tâm thông à, hai tâm thông mà cũng biết được rồi à, bốn tâm đại quả bốn tâm đạo xin lỗi bốn tâm tạ đạo à, cũng biết được 18 giới nó phải biết được cái này thì mới xác từ thiện não được còn không thì nó sẽ bị chấp thủ à, bị chấp thủ uh, ờ, 42 à, câu pháp số 42 gì đề của 21 đó là Manasikara Kusalata thiền xã bị tác ý thiền xã bị tác ý chúng ta thường à, hay nói đó là khéo tác ý à, khéo tác ý thì à, cái khéo tác ý này á ta thấy là nhiều khi à, cái xấu nếu mà chúng ta khéo tác ý nó trở thành tốt nhưng mà những cái, cái tốt mà mình không khéo tác ý thì mình vẫn trở thành xấu à, cho nên cái khéo tác ý nó rất là quan trọng chúng ta nhớ là một trong à, năm nguyên nhân mà làm tâm thiện sanh khởi thì ở trong đó nó có là khéo tác ý và cái khéo tác ý có thể được xem là cái quan trọng nhất à, là theo tác ý nó là quan trọng nhất tại vì ví dụ như là mình nói là do người ta chửi mình cho nên mình mới sân hận do cái món đồ đó nó, nó đẹp cho nên mình mới sanh cái tâm tham tâm dính mắt à, ờ, thì ở trong trường hợp đó là hoàn toàn mình không có khép tạc ý ví dạ. dụ như là vị hành giả tu thiền à, với đề mục niệm tử thi thì à, khi mà gặp tử thi á, thì à, tâm thiện của họ vẫn sanh khởi bình thường là do sao đó là họ khéo tác ý còn mình chỉ cần mình nhìn thấy người chết là mình đã sợ hoặc là mình xúc chạm người chết là mình đã sợ do mình không có khéo tác ý à, và nhiều trường hợp khác mà à, chúng ta không khéo tác ý mà chúng ta à, dễ bị tâm bất thiện sanh khởi nghĩ về tâm bất thiện chi phối ví dụ như là chúng ta đi đến chùa làm phước à, à bố thí cúng dường gì đó là vì à, cái đó là cái khả năng của mình có thể làm được mình chỉ làm được như vậy thôi nhưng mà bị người, người khác mà người ta chê cái là tự nhiên là cái tâm mình xuống liền à, mình cảm thấy buồn liền đã trong trường hợp đó là do mình không khéo tác ý còn ờ, nếu mình khéo tác ý thì sao thậm chí những lúc như vậy thì tâm mình lại phải mạnh hơn là vì sao vì cái đó là mình làm trong cái khả năng của mình à, cái khả năng của mình có thể làm được yeah. Dạ, và nhiều trường hợp khác ví dụ chúng ta đi đến chùa ta nghĩ chùa đó là ờ, một cái nơi đó là làm cho mình phát sanh thiện tâm một cái nơi hoàn toàn là được tốt đẹp nhưng mà đến khi mình đi đến thì sao nhiều khi mình đến nhiều lần mình bị phiền não chi phối là vì sao thì đúng là cái cảnh chùa là cái nơi mình dễ phát sinh cái tâm thiện yeah. Dạ. nhưng mà bị người trong chùa <laughs> họ cũng là người còn phiền não chi phối à, cũng bị phiền não chi phối cho nên à, khi mình à, nhìn các cử chỉ hành động thì à, đôi khi nó có một loại sự thô thiển làm cho mình không có được hài lòng hoặc là cũng sử dụng cái lời nói đó là sân hận chẳng hạn để làm cho mình cảm thấy là à, thất vọng ở à, trong trường hợp đó là do mình gì do mình không khéo tác ý hoặc là chúng ta đi chùa chúng ta đi một số nơi đi đi, đi chùa bị mất chép bị mất điện thoại bị mất túi chẳng hạn yeah. Dạ, thật ra những trường hợp đó là chùa đâu có cho phép à, đâu có cho phép họ làm nhưng là vì à, người mà còn phiền não chi phối cho nên họ làm vậy và cái những trường hợp này nó không có không có không phải chỉ có trong hiện tại mà ngay cả trong thời Đức Phật nó cũng đã có giống như trong pháp cú mình có cái câu chuyện kể về hai cái à, anh Việt Nam một người thì à, tận dụng cái cơ hội mà mình đi đến chùa đó là cố gắng tranh thủ nghe pháp và tu tập còn một người sao tranh thủ cái cơ hội đó là người ta tụ tập đông ở trong chùa là nhân đó mà móc túi và cứ thế mỗi một lần về thì à, cái người mà móc túi đó là cứ hỏi người bạn của mình đó hôm nay đi chùa được cái gì à đây người bạn cứ nói là à, đi chùa cố gắng nghe à, pháp để thực hành để đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình cho người khác như vậy thì người này nó đi như anh rồi lại nữa cái người này lại còn nghèo à, cho nên ờ, cái người bạn còn lại mới nói là sao anh phải đi chùa phải làm giống như tôi vậy nè mình mới không kha nổi tức là cứ tranh thủ trong lúc mà người ta sơ ý đó là móc túi à, lấy tiền lấy đầu yeah. Dạ. chúng ta thấy là câu chuyện đó nó không phải là có trong hiện tại mà ngay cả trong thời Đức Phật là đã có rồi yeah. Dạ cho nên nếu mình không khéo tác ý đó là mình cũng bị phiền não chi phối khi mình gặp cái cảnh như vậy sao mình nghĩ tại vì chùa tại sao là còn bị à, ăn cắp ăn trộm như thế này không có đi đến được yeah. Dạ. còn nếu mình biết suy nghĩ là sao cái người đi đến chùa họ vẫn là người có phiền não họ vẫn bị tham sân si chi phối à, là cái thứ nhất cái thứ hai đó là thật ra là nhiều người cùng đi đó mà tại sao không lấy cái cái của người khác mà họ lấy lấy cái của mình thì điều đó cho thấy là mình có tạo cái cái nhân xấu này cho nên họ mới đi đến họ lấy của mình mà tìm cách họ lấy cho được cái của mình đã trong bài kinh ờ, đại kinh khổ chúng ta thấy là có năm nguyên nhân làm cho mất mát tài sản khi chúng ta có được tài sản nó không có hợp pháp tức là bị à, đức vua hay là người có quyền chức chiếm đoạt hay là à, các tên trộm khi mà họ muốn ăn cắp họ không ăn cắp của ai mà họ tìm cách ăn cắp cho được của mình rồi bị hỏa hoạn bị nước cuốn trôi bị những người thân trong gia bệnh gia đình à, làm cho tiêu hao tài sản do anh xài kinh phí yeah. Dạ thì chúng ta trong thấy trong năm nguyên nhân đó nó có cái nguyên nhân đó là bị trộm cắp yeah. Dạ. vậy nếu mình khéo tác ý thì mình thấy là sao đây là cái nhân mà mình đã tạo và bây giờ nó đang có điều kiện trổ quả cho nên mình mất thôi yeah. Dạ. mình mình bị mất yeah. Dạ. thì à, nếu mà chúng ta theo tác ý như vậy thì sao tâm thiện vẫn phát sinh bình thường thì mất cái đó bị nhận một cái mới yeah còn nếu như chúng ta không khéo là sao chúng ta ôm ấp cái buồn rầu đó mà từ ngày này sang thậm chí sao dặn dạ, không thèm đi chùa đó được dạ cái đó là mình không khéo tạc ý cho nên mới nói là cái thiện sẵn về tác ý này nó cũng là một trong những nguyên nhân đó là làm cho thiện pháp sân khởi dạ yeah và ở trong à, bài kinh an trú tâm mà đức phật ngài cũng có dạy một một trong những nguyên nhân mà để mình ngăn à, sân dục tầm và sân tầm đó thì dạ, trong trường hợp đó đức phật ngài nó cũng có một trường hợp đó là tác ý đến một tướng khác ngoài cái tướng kia giống như là người thợ à, thợ mộc lấy một cái nem khác đánh bật một cái nem đang bị cái nem đang bị kẹt yeah. Dạ. tức là thay vì mình mình à, nhìn cái cảnh đó để mình suy nghĩ vì cảnh đó để mình phát sanh phiền não thì mình suy nghĩ ở một cái phương hướng khác à, ờ, suy nghĩ ở một cái phương hướng khác ví dụ mình biết ngày này cái tánh hay à, trộm cắp nhưng mà bữa nay họ cũng biết đi đến chùa thì thay vì mình nhìn cái tánh trộm cắp cái tật xấu của họ thì mình nhìn là sao à, họ đi biết đi đến chùa là họ không có cái tâm thiện à, thì khi mình suy nghĩ như vậy là thay vì mình, mình để cái tâm bất thiện suy nghĩ xấu về cái người đó thì lúc bây giờ mình suy nghĩ cái khuynh hướng tốt để tâm thiện nó phát sinh và dạ, yeah, thì nó hoàn toàn tốt đẹp thì để làm được như vậy là mình phải khéo tác ý và ở trong đời sống của mình thật ra là chúng ta bị đau khổ nhiều là do mình không theo tác ý và để để tâm bất thiện nó chi phối còn nếu mình khéo tác ý à, thì tâm thiện nó sẽ sinh khởi <coughs> dù nó chưa đạt được cái quả về giải thoát nhưng mà ít nhất cái tâm thiện sanh khởi là mình cũng có được đã có được niềm vui đã có được hạnh phúc nó có năm trường hợp mà đoạn từ phiền não À, một là đoạn từ à, bằng sắc na tức là bằng sắc na tâm thiện rồi hai đó là đoạn từ à, bằng bằng việc chứng đắc bằng bằng việc chứng đắc thiền định ba là đoạn trừ bằng cách là chứng đắc đạo chứng đắc quả rồi một cái nữa cái gì đó quên mất rồi Thế là mình có năm cái cách đoạn trừ thiền não à, giúp mình có được sự giải thoát thì à, cái quan trọng đó là vẫn là cái khéo tác kỹ à, đó là cái ban đầu thì thôi bữa nay mình là tạm học bao như đây à, thì sau mình sẽ học tiếp gì đề số 22 đi tại cái này tất cả nó cũng rời rạc từng cái và sẽ sắp uh, hai hai à, chỉ đề trong một bài học như vậy để cho nó gọn thôi thì giờ mình học không kịp thì mình tạm học bao như đây rồi thì sau chúng ta học tiếp à, năm mùa bổn xưa cam ni phật xin à, trả mic lại cho cô Phúc Vị chung. dạ xa thú xa thú bài học đã kết thúc chúng con xin kính tri ân sư tinh tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài vi diệu pháp về nhị đề kinh số 19 20 21 22 ngày hôm nay ạ dạ kính thỉnh sư nghỉ ngơi Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong trong rơm hội hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasatha cha phom ma de qua na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no kha ro a ca sa tha cha phẩm ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phẩm ma tha de qua na ga ma hi thi ca ปุญญังโนอนุโมดันตุจิรังราคันตุปานิโนอากาสาธาจะฟมมาธาเดกวานากามหิทิกาปุญญังโนอนุโมดันตุจิรังราคันตุโนสาดาอิดังวัตโนปุญญังอาสวะขยาวหังโหตุอนากเตกาเลสาธุสาธุ Buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19 h 30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư tinh tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính chân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Xin dạ. chào cả lớp ạ. Dạ, sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. ai, ai? Mà lớp nghỉ chúc mọi người ăn vui ha. Con kính tri ân sư và con chào cả lớp ạ. Ra thứ. Dạ, kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Xin chào cả à. lớp, chúc lớp khỏe. Chúc cả lớp an vui. Rồi, dạ, chúc ngủ ngon.